Ờ, xin mến chào ờ, quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em thì ờ, hôm nay em sẽ quay nhanh giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất ở tại xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì hiện tại em đang đứng là đường DT 741 nha quý vị đó phía trước mặt chúng ta là sẽ có con đường 512 DH 512 trên đường huyện nha miếng đất của chúng ta nằm trên mặt tiền đường đó và phía trước chúng ta là ngay chỗ cái điểm là có cây xăng phước thành nha quý vị cây xăng lớn cây xăng phước thành và từ đây mà chúng ta đi đến uh, khu công nghiệp Tân Bình thì uh, khoảng tầm uh, 5 km khoảng tầm 5 km nha quý vị bây giờ thì em vào miếng đất rồi đó phía trước quý vị cũng thấy đường DT71 xe chạy qua đó, đó mặt tiền đường DH512 đây thì à, miếng đất này à, có diện tích ngang là 5 mét nha quý vị ngang là 5 mét và chiều dài vào là 34 mét chiều dài của miếng đất vào 34 mét và có gần 90 mét thổ cư nha quý vị đó. ở đây thì à, cái miếng đất chúng ta nằm sát các cái công ty xí nghiệp như sát nhiều công ty điện thì có điện ba pha đi qua đất luôn Đấy. giờ mời à, quý vị và các bạn à, xem xung quanh của cái miếng đất ha đó nhà dân ở này và phía đối diện thì đang có người ta đang mở một cái cây xăng nho nhỏ nha miếng đất của chúng ta là sát với công ty luôn đó, công ty kế bên luôn đó nha quý vị mặt tiền này à, đường nhựa này thì cũng mới được à, làm lại và đây là cái vị trí à, cái miếng đất của chúng ta ha thì em cũng à, quay nhanh thôi thì à, từ cái à, mép hàng rào bên này và đi qua ngay kế cái xe đây có cái cột mốc đây là 5 mét như quý vị Đó. đi vào bên trong là 34 mét thì tí nữa em sẽ quay cái sổ cho quý vị và các bạn xem luôn rồi báo cho quý vị thì giá của miếng đất này chủ đất đưa ra là 150 triệu một mét nha quý vị 150 triệu một mét ngang Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và cái số điện thoại em cũng để ở cái phần mô tả để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi ha. Đó. Từ đây mà ra đường DT741 chỉ khoảng 100 m thôi nha. Rất gần luôn. Gần nhiều công ty xí nghiệp. Đó. Bây giờ em sẽ quay cái sổ cho quý vị và các bạn xem nè thửa đất số 142 ờ, tờ bản đồ số 23 nha 155,2 mét vuông đây đây là cái bản đồ Đó. chuyển mục đích thành cây đất ở tại nông thôn là 89,7 mét vuông nha quý vị Đó. sổ sách giấy tờ đầy đủ luôn rồi em xin à, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều em xin chào và hẹn gặp lại à, quý vị vào những cái à, video tiếp theo xin cảm ơn